Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Paloma Caferi nè Model nó là BA69 B phở Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây những lỗ lớn xung quanh bếp tôi cũng đã che kính bằng lưới này. đây là bếp nướng này. có vỉ nướng bằng inox đây là đầu chờ của sạc pin đây còn ưu điểm ờ, của <clears throat> ưu điểm của cái ga Nhật so với ga Việt Nam á bếp ga Nhật được xuất xứ từ ờ, Nhật nên rất là bền thứ hai là an toàn đây là cảm biến phá ga khi ờ, <clears throat> cảm biến phá ga tự động rồi khi gió hỏi tắt lửa hay là nước tràn làm tắt lửa cảm biến này sẽ phá ga lại thứ ba là bếp ga Nhật tiết kiệm ga nhà tôi gia đình có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng <clears throat> giá khoảng 320 thì uh, sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi trung bình một tháng á, nhà tôi à, sử dụng tiền ga là 150 ngàn rất là tiết kiệm bây giờ tính năng đầu tiên á, tôi cũng sẽ thử là phá ra khi tắt lửa thì bây giờ tôi sẽ à, gắn dây ga vào Rồi, tôi sẽ mở hai cái nóng này và một ít nước đây, tôi tắt đèn cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa đây ngọn lửa xanh đẹp nè thì à, giờ <coughs> tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa để thực hiện tính năng là gió thổi đất lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo kính bếp đây bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây còn tính năng thứ hai đó tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi đây là cảm biến chậm đáy nồi đây khi mà nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì nó mới khóa bây giờ tôi sẽ ờ, dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi nè còn nếu các bạn <clears throat> nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi của cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi của cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị lõm lên á không tiếp xúc được đầu qua cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao <clears throat> nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè nên mà khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lưng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho ga nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả loại pin này à, rất là kém dành cho bếp ga nhật nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại nè bằng một viên pin sạc pin hiện có cực âm và cực dương thì khi, <coughs> khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp để à, gắn đấu cực đi hai pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây cục sạc hai bếp nấu đã có nhiệt độ cao nè nó đã tự động giảm nhau lửa này bếp bên trái là 200 độ bên phải là 215 độ tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ờ, bếp ga Nhật thì có lò nướng tiện lợi nè nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hay phong rất là tiện lợi không như à, kiểu nướng truyền thống của mình phải đi à, nhúm lửa than thì đó tôi sẽ lắp pin sạc để cho các bạn cùng theo dõi bếp nấu bên phải tôi đã <clears throat> bếp nấu bên trái tôi đã tự động tắt lửa và phá ra đây sau chế độ là nước cạn <clears throat> nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van <clears throat> loại van Namilus 345m van này sẽ cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á. các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu ờ, bên phải chúng ta tự động tắt lửa và thoát ra sau chế độ nước cạn nồi công tắc thì vẫn ngon mở đây thì bây giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi bên thì trước <clears throat> có một cục hơi nên không đủ độ dài để hộp bên đây nên tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn móc vào cái lỗ nè đây cực dương luôn <clears throat> dấu cộng luôn luôn hướng ra bên ngoài dấu cộng là cực dương đây một đầu lò xo các bạn cho tiếp vào miếng thép trong hộp pin nè bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường Đấy. bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp tính lửa của biết đây nhịp tính lửa nhanh liên tục từ bên đây chậm dần là bên yếu tuổi thọ của pin <coughs> tuổi thọ của viên pin này á nó khoảng được 4 năm nên các bạn à, khỏi lo phải hai bên một lần sạc á các bạn à, xài khoảng <coughs> từ 2 đến 3 tháng còn đây là đầu chờ của sạc pin đây pin các bạn cắm vào thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian mà theo dõi á các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang nạp pin vào thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ nè để thực hiện ờ, những món ăn mà các bạn biết thời gian chính từ 1 phút đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục sạc nè bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ đó các bạn cắm vào ổ điện đây tôi thử một phút nè khi sử dụng ổ cắm hàng giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho ổ cắm hàng giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra còn các bạn mà quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho ổ cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động à, bình thường vì nó <clears throat> vẫn còn nguồn điện của pin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 vào dầu mót với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây sau khi hết một phút trên nấu cắm hẹn giờ nè bếp ta tự động tắt lửa và phá ra đây, công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn về khi nướng á các bạn nên cho ít nước và mắm hứng nè để hai nước bốc lên cũng làm mềm phẩm ra nướng nó không có bị khô qua thực tế khách hàng đã sử dụng ờ, bếp ga nồi điện nhật nếu mà các bạn mua ờ, mua bếp mà cái tiền tiết kiệm ga trong vòng 2 năm á, bằng cái tiền các bạn mua bếp ban đầu rất là tiết kiệm bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị tương đương dưới bếp thì cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chưa vào cắn phá dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hưởng hết tính năng <clears throat> những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau